ngồi đàn buồn cũng hát rằng tặng những ai đang buồn buồn phiền này hay hân hoan kia số kiếp cũng đã bài ngồi đàn buồn cũng ca rằng tặng những ai lạc đường ngồi chờ ngày trống gai gian lao vững bước bước tiếp sẽ qua đường la la